Trị đau răng, sâu răng tận gốc bằng một nắm lá lốt Chữa đau răng bằng lá lốt được rất nhiều người thử và áp dụng thành công Mọi người có biết tại sao lá lốt lại có thể giảm đau răng không? Nguyên nhân bởi vì trong thân và lá của lá lốt có chứa tinh dầu benzalacat, beta carophyllan và alkalon những chất này có tính kháng khuẩn cao giúp giảm sưng, tiêu viêm. Bên cạnh đó lá lốt có vị cay, mùi thơm và tính ấm nên hạn chế đau nhức răng hiệu quả. Vậy chúng ta cùng tham khảo công thức sử dụng lá lốt chữa đau răng. Công thức 1. Chuẩn bị nguyên liệu 20g lá lốt, 3g muối trắng, 50ml nước. Cách làm Lá lốt mua về rửa sạch dưới vòi nước rồi ngâm vào chậu nước muối loãng. Thái nhỏ lá lốt cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn cùng với 50ml nước và 3g muối trắng. Sau khi xay nhuyễn thì đổ vào chai, đậy kín nắp và đặt bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.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 Mỗi ngày hãy ngậm 3 đến 4 lần và thực hiện liên tục trong 3 ngày. Tình trạng đau nhức răng sẽ giảm nhanh đến bất ngờ. Công thức 3 Ngoài công thức dùng lá và thân, cành của lá lốt để giảm đau răng, bạn có thể để rễ của nó để áp dụng. Cách này cũng hiệu quả và không có mùi hắc khó ngửi. Đầu tiên hãy chuẩn bị 20g rễ cây lá lốt, rửa thật sạch rồi giã nát với mấy hạt muối và ép lấy nước cốt. Sau khi đánh răng xong, hãy dùng miếng bông cốt tông nhỏ nhúng vào hỗn hợp rồi thấm vào vị trí răng bị đau. Ngậm và cắn chặt răng trong khoảng 3 đến 5 phút thì xúc miệng lại bằng nước muối ấm. Mỗi ngày thực hiện 3 lần, chỉ sau 2 đến 3 ngày tình trạng đau răng sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Bạn vừa xem xong video trị đau răng, sâu răng tận gốc bằng một nắm lá lốt. Kinh nghiệm làm trắng da an toàn sau 2 tuần bằng sữa tươi các chị kiên trì làm trắng da theo cách sau, da sẽ trắng lên sau 2 tuần nhé. Em đã, đang và sẽ tiếp tục dưỡng da như này, vì mẹ em gặp em mỗi ngày mà còn nhận thấy em trắng da chỉ sau 14 ngày, chỉ bằng sữa tươi, vừa an toàn mà cực đơn giản nữa. Em thấy nhiều chị than thở về vấn đề da dẻ không được như ý. Sẵn đây, em có một vài kinh nghiệm chăm sóc da, làm trắng da toàn thân bằng sữa tươi nhỏ, hy vọng có thể giúp các chị xinh hơn. Thật lòng em không bao giờ tin tưởng vào mỹ phẩm Vì suy cho cùng toàn hóa chất, độc hại hay không chưa biết Nhưng chắc chắn cứ là hóa chất thì thường sẽ có tác dụng phụ Các chị muốn da trắng khỏe mịn màng Thì em khuyên chân thành là nên dùng sữa tươi và sữa chua để dưỡng da và tằm trắng da trong sữa tươi có chứa rất nhiều vitamin và protein giúp nuôi dưỡng da trắng khỏe. Sữa lên men thành sữa chua giàu axit lactic thúc đẩy quá trình tắm trắng da an toàn và hiệu quả. Sau đây là toàn bộ kinh nghiệm làm trắng da tự nhiên của em. Sáng và chiều, sau khi rửa mặt sạch với nước, bôi một lớp mỏng mặt nạ sữa chua không đường lên mặt để khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa mặt lại. Các chị chỉ nên rửa mặt với nước thôi, không cần sữa rửa mặt. Các chị có thể nhỏ thêm vài giọt chanh vào sữa chua để nhanh trắng. Da em mỏng nên nên bỏ qua chanh. Sau khi rửa mặt ít nhất 30 phút mới được ra ngoài, nếu phải ra ngoài thì nên bôi một lớp kem chống nắng để bảo vệ da. Trưa, rửa mặt sơ với nước để loại bỏ dầu nhờn phòng ngừa mụn. Tối, bôi kem dưỡng da hai lớp mỏng cho cả mặt và toàn thân, kem làm trắng da từ sữa tươi luôn nhé. Lưu ý, chị nào muốn trắng da nhanh thì trộn kem sữa này với một ít bôn, 1 phần bôn, 3 phần kem sữa. Vấn đề sữa chua không đường các chị có thể mua trong siêu thị, nhưng em thì tự làm bằng cách cho men sữa vào lọ thủy tinh sữa tươi không đường để qua đêm là chua đủ dùng. Kem làm trắng da dưỡng da em tự làm bằng sữa tươi, cộng dầu dừa, cộng vitamin E nên cực kỳ an toàn. Chị nào biết cách làm rồi thì bỏ qua, ai chưa biết thì em sẽ hướng dẫn luôn cách làm kem làm trắng da từ sữa tươi nhé. Nguyên liệu: 100ml sữa tươi không đường, khoảng nửa bịch sữa, 2 muỗng dầu dừa, 2 viên vitamin E, ra hiệu thuốc hỏi người ta vitamin E bôi da, 50g sáp ong, Cách làm Cho sữa vào chén Cho sắp ong và dầu dừa vào một chén khác Cho cả hai vào lò vi sóng nấu trong 30 giây Hoặc trưng cách thủy cho tới khi sắp ong tan thành nước Trộn đều sắp ong và dầu dừa Để nguội còn ấm ấm Lúc này hỗn hợp bắt đầu đặc lại Cho hỗn hợp sáp, cộng dầu và sữa vào máy xay sinh tố đánh lên cho đều Cuối cùng cho vitamin E vào và đánh lên lần nữa Nốt Cách trên, em làm ra sản phẩm dạng lotion, chị nào da khô thì thêm dầu dừa, chị nào thích dạng kem thì tăng lượng sáp ong lên. Hạn sử dụng trong vòng một tháng thôi vì không có chất bảo quản nên các chị em làm đủ dùng thôi nhé. Đặc biệt là kem rất rất thơm. Có lần em mụ người vì mùi thơm nên nếm thử luôn. Chút ít kinh nghiệm làm trắng da toàn thân và cách làm kem làm trắng da của em vậy thôi. Có thể nhiều chị biết phương pháp này rồi, nhưng nhiều chị lại chưa. Chị nào có phương pháp làm đẹp da nào hay hơn? Chỉ em thêm với nhé. Bạn vừa xem xong video kinh nghiệm làm trắng da an toàn sau 2 tuần bằng sữa tươi cứ tưởng đi spa, nhưng ai cũng hoảng hốt vì tôi chỉ trộn mật ong với hai thứ này để có làn da căng sáng, trắng hồng không tì vết. Một làn da trắng mịn luôn là ưu tiên hàng đầu trong các phương pháp làm đẹp hiện nay. Ngoài việc bảo vệ làn da tránh sự tác động của ánh nắng mặt trời cũng như ăn uống khoa học thì tuân thủ các liệu trình dưỡng trắng da bằng nguyên liệu tự nhiên được chị em chú trọng hơn cả. Để ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, đẩy lùi nám và tàn nhang thì ba thành phần được sử dụng trong công thức bao gồm bột gạo, mật ong, sữa tươi sẽ giúp bạn làm đẹp hiệu quả ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị 4 thìa canh bột gạo, 2 thìa canh sữa tươi không đường, 1 thìa canh mật ong, bát và thìa. Cách thực hiện Bước 1 Cho các nguyên liệu vào bát rồi dùng thìa khuấy đều trong 1 phút, ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Bước 2 Tiếp đến hãy dùng sữa rửa mặt làm sạch da như bình thường nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng, đồng thời lấy đi bụi bẩn, bã nhờn vẫn còn sót lại. Bước 3. Sau khi da đã được làm sạch, dùng đầu ngón tay thoa đều hỗn hợp theo chuyển động vòng tròn, lưu ý tránh xa vùng mắt, miệng và mũi. Bước 4. Thư giãn trong khoảng 20 đến 30 phút, thấy hỗn hợp đã khô tự nhiên thì dùng nước rửa sạch thêm một lần nữa. Bước 5. Cuối cùng hãy thoa lên da một lớp mỏng kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Với phương pháp này, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên áp dụng thường xuyên 2 lần một tuần. Song song với đó cần bổ sung cho cơ thể đủ 2 lít nước mỗi ngày cùng các loại rau xanh, trái cây chứa nhiều vitamin. Công dụng Bột gạo từ lâu đã được xem là thần dược, hỗ trợ làm đẹp da của phụ nữ. Với thành phần bên trong có chứa para amino acid benzoic, rất giàu axit ferulic Loại chất này hoạt động tương tự như một loại kem chống nắng thông thường, ngăn chặn sự hình thành của lão hóa và phục hồi các sắc tố da từ sâu bên trong. Hơn nữa mật ong và sữa tươi có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, giúp da thêm mịn màng, đàn hồi tự nhiên. Bạn vừa xem xong video, cứ tưởng đi spa, nhưng ai cũng hoảng hốt vì tôi chỉ trộn mật ong với hai thứ này để có làn da căng sáng, trắng hồng không tì vết. Mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng. Hai công thức tắm trắng toàn thân chưa đến 10.000 đồng này sẽ phục hồi làn da thâm sạm của bạn. Công thức 1. Hỗn hợp chanh cộng mật ong cộng sữa chua cộng cà chua. Nguyên liệu cần chuẩn bị: chanh 2 quả, cà chua 1 quả to, mật ong 5 thìa cà phê, sữa chua không đường 1 hộp, một cái chén, dụng cụ bào vỏ chanh. Cách làm hỗn hợp Rửa chanh, bào lấy lớp vỏ chanh bên ngoài, cho vào chén. Cà chua rửa sạch, bỏ vỏ, xay nhuyễn. Vắt nước cốt chanh, đổ cà chua xay nhuyễn cùng mật ong, sữa chua, vỏ chanh bào nhỏ vào chén, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Tắm sạch cơ thể với nước ấm để các lỗ chân lông được giãn nở. Thoa hỗn hợp lên trên da, lấy tay massage nhẹ nhàng trên da chừng 20 phút để hỗn hợp ngấm sâu vào trong các tế bào. Đợi đến khi hỗn hợp khô lại thì tắm lại với nước lạnh. Lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm lên da để kết thúc quá trình. Lưu ý, nên áp dụng cách này 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Công thức 2. Tắm trắng bằng lá tía tô. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm lá tía tô to. Cách làm: bạn nhặt cả lá và cành, rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun to lửa. Đến khi sôi, đun riu riu chừng 15 phút nữa để dưỡng chất có trong tía tô ngấm vào nước. Đợi nguội bớt rồi dùng nước này để tắm. Áp dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Một số lưu ý khi tắm trắng bằng tía tô. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên tẩy da chết trước khi tắm. Bạn có thể sử dụng muối hoặc đường mịn, thoa đều lên da, ẩm để khiến da thanh khiết mịn màng. Để tránh kích ứng, dị ứng, nên thỉ nước lá tía tô vào mặt trong cánh tay trong vòng 15 phút trước khi tắm. Đun lần nào sử dụng hết nước lá tía tô lần đó, tránh để qua đêm vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất dễ bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Không nên lạm dụng quá 2 đến 3 lần một tuần, nếu không sẽ gây hại. Bạn vừa xem xong video, mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng. 2 thìa nước dừa cộng 1 thìa mật ong, bí quyết 5 phút dưỡng da trắng mịn, xóa mờ mọi vết thâm. Chỉ với bí quyết 5 phút dưỡng da dưới đây sẽ giúp bạn có được làn da trắng sáng không tỉ vết với chi phí bỏ ra rất nhỏ so với các phương pháp làm đẹp đắt tiền hiện nay trên thị trường. Hơn thế nữa, bí quyết này còn an toàn cho mọi loại da cũng như đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Bởi nước dừa chứa thành phần chính là muối khoáng và cytokinin giúp làm trắng da một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong khi đó, mật ong lại có tính kháng khuẩn cao, ngăn ngừa tình trạng mụn cũng như cung cấp độ ẩm cần thiết để làn da luôn căng bóng, mịn màng và xóa mờ mọi vết thâm sau mụn để lại. Nguyên liệu cần có: hai thìa canh nước dừa tươi, một thìa cà phê mật ong, bát và thìa. Cách làm: cho lượng nước dừa với mật ong đã được chuẩn bị rồi dùng thìa khuấy đều để hai loại nguyên liệu được hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là có thể đem ra sử dụng. Cách sử dụng Bước 1 như các công thức làm đẹp khác, đầu tiên bạn hãy vệ sinh sạch sẽ làn da bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường, giúp làn da sạch bụi bẩn, bã nhờn. Bước 2. Nếu bạn có thời gian, hãy sử dụng một bát nước nóng và một nhúm muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng 3 đến 5 phút. Trong khi xông hơi, bạn dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng đều khắp khuôn mặt. Điều này giúp các lỗ chân lông giãn nở, đồng thời khiến các mạch máu lưu thông, hỗ trợ việc dưỡng trắng da đạt hiệu quả tốt nhất. Bước 3. Khi làn da đã được thông thoáng, bạn dùng thìa thoa đều hỗn hợp nước dừa, mật ong lên mặt rồi nằm thư giãn, đến khi thấy mặt nạ khô lại trên da thì rửa sạch bằng nước ấm. Bước 4. Sau đó rửa sạch lại làn da thêm một lần nữa bằng nước lạnh và thêm một lớp kem dưỡng ẩm giúp các nang lông xe khít và để làn da đàn hồi trở lại. Với bí quyết dưỡng trắng da này, bạn nên áp dụng 3 lần một tuần vào buổi tối. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ thấy các vết sẹo thâm trên da mờ dần, đồng thời đốm đen cũng biến mất, tình trạng mụn được cải thiện rõ rệt, thay vào đó là làn da trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ hơn rất nhiều đấy. Bạn vừa xem xong video hai thìa nước dừa cộng một thìa mật ong, bí quyết 5 phút dưỡng da trắng mịn, xóa mờ mọi vết thâm.